cái thời gian bảo quản ở trên cái viên pin này và cái dòng rò của cái pin đó nó cũng sẽ thấp hơn so với những cái loại pin này pin này thì nó có dòng rò rất là cao nhiều khi á, các bạn mua mới nhưng mà ở ngoài tiệm người ta bán á, là người ta đã lấy về từ lâu đến khi mà các bạn mua về thì nó đã rò rỉ ra gần hết pin rồi có thể các bạn mua về không sử dụng được luôn hoặc là chỉ có thể sử dụng được vài ngày thôi nó đã hết pin như cái còn cái loại pin như Panasonic Toshiba hay là pin Maxell này à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 thay cho pin á đây thì để để khắc phục luôn cái vấn đề mà cúp điện á thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cái cặp pin đại pin thì đã theo bếp về đây, là những như những cái loại pin này thì pin này là những dòng pin alkaline đây nó có ghi cái thời gian à, đây tháng 9 năm 2027 nè đây là những cái dòng à, còn có thời gian à, bảo quản của nó nè tháng 5 năm 2026 đây là những dòng pin alkaline có dòng rò ra rất là thấp và thời gian bảo quản nó lại lâu thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp pin đại thì các bạn à, tôi cũng sẽ để sẵn vào bên trong bếp này khi nhận bếp về thì các bạn sẽ cắm thêm cái nguồn bao v này để sử dụng thôi các bạn có thể sử dụng song song cùng lúc không ảnh hưởng gì bếp thì nó cũng đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên à, trái của tôi đây 260 bếp bên phải nó đã tắt rồi nè đây nó đã giảm xuống còn hai trăm rưỡi nè đây nhiệt độ nó đang giảm xuống